Thank you. ôi mình chưa lần đường quê chung. lớn thương nhớ tràn đầy lên môi mắt thật gầy trưng vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời bóng người mịt mùng từng hàng mê rung rung trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng nắng vẫn vương nhẹ gót chân chứng chợt nghe băng khoăn lá rơi đầy sao đời chờ chờ trong vu vơ trong mắt ngây thơ nhớ khói bay lạc vẫn vương cho hơi ấm lên mỗi người lùa sương kín nhẹ vây ngập trường làn mây yêu thương vương trong hồn em người mang cho em nghe môi hôn mắt thật gầy Trưng vương hôm nay mây vẫn sáng đầy trời Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời Bóng người mịt mùng từ ngang mẹ rung rung Trong cơn gió lạnh lùng Trong nắng ngại ngùng Nắng vẫn vương nhẹ gót ngân nghệ băng khoăn lá rơi đầy sân vang trong tối tâm hịt vang kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa cuột cương đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về rừng trầm cô tình đeo cao tháng sông đồi hoang suối rêu hoang vắng treo hòa bài dân vong quốc ca người xưa cho ướt mẹ lăn bao tháng ngày nuôi con vất vả cả cuộc đời dãi nắng phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi mong con nên người lòng mẹ trời ban cho phước lành con dài cơ được lớn khôn nhanh thân héo mòn lòng mẹ thương con 死。 cuộc đời dại nắng phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi mong con nên người lòng mẹ được với xin ông trời ban cho phước lành con dài cơ được lớn héo mòn lòng còn đâu bao đêm âu sầu nhó lệ tim con con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp lại mẹ yêu con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối bao giờ gặp lai vùng hành quân vùng xa xôi đã soi biết buồn. ba tháng hậu phương yên bình đi vết thương chưa lành hẳn tôi lại đi giữa lạnh sáng đông đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lúc băng dương như mộng tình nhân kiếm chúng tôi như kiếm sông dài trôi đi miệt bài trắng lòng hơi đau đêm mọi tháng ngày khi cánh du mang tin lại những cánh thư xin hầu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang ở đây không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai những lá khô rơi xuống năm dài những trong chiều dài lòng tôi biết tôi không đẹp như người thường mấy ngon hồng diều quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi chỉ thương em gái quê hương trong sớm xuân hồng thiêu hẳn người thương em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân ai lai vùng hành quân vùng xa xôi đã soi biết buồn ba tháng hậu phương yên bình tuy vết thương chưa lành hẳn tôi lại đi giữa lạnh sáng đông đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lúc băng dương như mộng tình nhân kiếm chúng tôi như kiếm sông dài trôi đi miệt mài chẳng ai ngọc hơi đau đêm mọi tháng ngày khi cánh du mang tin lại những cánh thư xin hầu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang ở đây không có hoa mai không có hoa đào trang điểm trần ai những lá khô rơi xuống năm dài những trong chiều dài lòng tôi biết em tôi không đẹp như người tưởng không áo xanh áo đỏ thơm hương quen trên đường chiều lá khô rơi ôi ngọc ngà giây phút chung đôi lá ơi rơi chi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh lính làm thơ lời thơ và quên xa anh đèn phố thần nên dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi chỉ thương em gái quê hương trong sớm xuân hồng thiêu hẳn người thương em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay dài xa nhau từng ngày và xa cả suốt trầu bừng lên trong màn tối như mắt em sáng người theo anh đi ngàn lối những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa trầu rơi hoa là hoa đăng ngày cưới khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc hoài yêu thương ôi đêm làm sao màu hoa đường mang nặng bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương có những đêm dài anh ngồi nhìn hoa châu rơi nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời những đốm mắt hoa châu trong màn tối như mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu rơi dáng đời kỷ niệm bên em chuyện yêu đương dĩ vãng chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng hãy vô tư nhìn đời hãy vui lên mà cười đừng để tơ vương trơn trong mòn mỏi cười làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông nạo nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ hãy sống với tình anh hôm nay chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây nếu biết chăng tình anh hôm nay hãy xa nhau không cần đôi tay vai gửi làm gì chuyện yêu đương gì ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông nạo nề đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ lời gì khúc ca sông nạo nề đời chi vui khi tâm tư tuổi trẻ hãy sống với tình anh hôm nay chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngây nếu biết chán tình anh hôm nay hãy xa nhau không cần đôi tay vai gửi làm gì chuyện yêu đương dĩ vang chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng hát lên em ngại gì khúc ca sông nào nề đời chi vui khi tâm tư tuổi trẻ hát lên em ngại gì khúc ca sông nào nề đời chi vui khi tâm tư tuổi trẻ quên gấm nhung đài trang đi về sẽ đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng vàng tôi với cây đàn nằm thầm thơ than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đến sang nhà làng quê tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở đang khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đau một hôm tôi bước đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên từ mai sau tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đau đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn gió đưa dân sao còn đêm như khi quê faith. chúng cũng sơ nhặt hoa đêm cho nhau ghim vào thơ đêm đầu tay mà chờ thời gian trôi qua mau không ngừng đâu mỗi mùa hoa phượng đầu tiếng ve kêu sâu sâu phút chia tay sầu sầu tiếng thương riêng mình biết hoàng tim trong mắt nhau rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh đất trời vui chuyện mình tình tôi mang tâm tư như tình em ước vọng sao mộng thay đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai lữ hành trên đường dài cánh chim bay miệt mài mắt mi vương u hoài biến khi cho là mất cuộc đời ai giống nhiều tha thiết thêm nhiều liên tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu khi đêm dài gối chiếc ôm mộng nỗi tiếc mới thấy lòng càng mến yêu ta đừng quên biết lúc ban sơ để hồn vương vẫn mãi trong mơ mong sao diễn kiếp đổ về nơi bên xưa như ngưu lan chút nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa ngày đêm sắc tỏa hương dịu hiền nhớ tay ai nâng yêu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà dù nguyện do đâu duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dấu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió đời hoa sắc đẹp vương mặn mà dù nguyện do đau duyên không thành đôi những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dẫu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió dần vơi dẫu trong tim truyền cũ gửi vào mãi gió thank you trong nắng em đừng vì chia ly làm nan chí nam nhi vui lên đi cùng ước thề rồi ngày mai anh sẽ về em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập màu cơ thân trai ra đi nơ nơ bước đôi vai gánh nặng buồn chi cách xa vì ngày mai sẽ không xa hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp dâu bao năm chia ly là bảy trăm vạn ngày sâu vui lên đi em dù tiến sao không uống cạn để anh bước đi cho chi phí mong làm trai một thời gian qua nước non vui miền thái trời Việt Âu ca Xuân qua thềm mơn cánh hoa Vạn niềm thương yêu Còn chờ phút sum vầy Em xin dâng ngàn tiếng cười chị em lúc non sông cần trái hồn buồn mà chị em mai anh về trong nắng em đừng vì chia ly làm nan chia đang gieo lửa khói tung ngập bầu cơ thân trai ra đi nở nước đôi vai gánh nặng buồn chi cách xa vì ngày mai sẽ không xa hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp gieo bao năm chia ly là bảy trăm vạn ngày sau vui lên đi em dịu tiến sao không uống cạn để anh bước đi cho chi phí mong làm cha gian qua nước non vui miền thái hoa trời việt âu ca xuân qua thêm mơn cánh hoa và niềm thương yêu con chờ I. một dòng máu sinh nhau đủ điều rào trước đón sao này ai dặm đường ngăn bước thu áo nhà bình thường linh linh thương quê vì đời mà đi gió linh đô thay rằng về làm phấn xanh cây lá đêm nên gió mưa mù tây ninh nắng nung người mà trận địa thì loang máu tươi đồng tham vắng bông hồng bọn đi xa đánh trận gặp ngự trong cơn lốc sưng tao gọi mày thương quá gần bốn mùa mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chín thuột áo đường xa không âm gió phương xa nhìn đêm vắng nhà mây mù che núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mênh mong nước đêm đêm nằm đường ngăn bước thu áo nhà bình thường linh lính thương quê vì đời mà đi giặc về làm phân xanh cây lá đêm men gió mưa mù tây ninh nắng nung người mà trận địa thì loang máu tươi đồng tháp vắng bông hồng tôi yêu ai ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận gặp ngự trong cơn lốc sưng tao gọi mày thương quá gần bốn mùa mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân xưng tao gọi mày thương quá gần bốn mùa mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân tháng năm lòng trôi biến ai về chốn nào đâu đây dư hương gửi tâm tư luyến thương ngước nhìn hoa tím rụ tình sao hững hờ người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu người xưa hỡi thâu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu